trong vườn xanh nắng gió trang hòa thiên nhiên chạm từng nhịp sống cho hứng khởi luôn đông đầy nét quý phái vẻ kiêu sa tỏa sáng từng khoảnh khắc là chất sống rất riêng tại aqua city vẻ đẹp tinh hoa giao hòa giữa thiên nhiên và hiện đại aqua city đô thị sinh thái thông minh tại đồng nai novaland cho cuộc sống bừng sáng